Wow, ây chà Wow, ây chà Chà, bạn gái gì nghe wow wow wow wow không vậy? Wow lắm nha Linh nha Em giới thiệu về em coi em gái Xin mời em giới thiệu về bản thân mình Dạ vâng ạ à, Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư Cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay à, Em tên là Nguyễn Thị Hoa Năm nay em 26 tuổi Và hiện tại thì em đang à, sống ở thành phố Hồ Chí Minh Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai Em làm công việc gì Hoa? à dạ em uh, kinh doanh bên thời trang ấy kinh doanh thời trang rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm mà ha <laughs> rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè dạ vâng em xin uh, tự giới thiệu em là vũ minh đăng à, hiện tại em 29 tuổi hiện tại đang uh, sinh sống tại thành phố hồ chí minh quê em là ở thanh hóa hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa dừa hả dạ vâng à, bên kia là hoa bên đây là đăng hoa đăng trời hợp quá điểm a ờ, mạnh điểm yếu của bạn ờ, gái là gì dạ em thì ờ, vui vẻ hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện Giờ mặt trời của anh là là ai Vì giờ này trong trái tim em là anh Oh my god Tính em là người phụ nữ hiện đại á thì em quan niệm là phụ nữ thì ờ, phải có sự nghiệp nè độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp và thứ hai nữa là phải ờ, ờ, lo toan được công việc trong gia đình và em thì kiểu em cũng ờ, tham công tiếc việc nên là nhiều khi em cũng ờ, ờ hơi tập trung vào công việc nên là nhiều lúc cũng có bận rộn Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? À, điểm yếu của em em hay ờ, hơi nóng tính á nhiều khi ờ, bực chuyện vì đó thì em hay hay chửi <laughs> chửi nồi niêu son chào <laughs> à, là chửi chửi đã cơn đúng không dạ đúng rồi ờ. nhưng mà không có gì hết chị chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng Câu điểm mạnh điểm yếu của bạn nam là gì nè đăng ơi dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các các chương trình từ thiện hiện tại em là vận động viên đua xe đạp và mạo hiểm và chạy marathon em tham gia các giải à, khắp tinh à, toàn quốc mình em chạy xe đạp dạ vâng đua xe đạp quá dữ luôn ta dạ vâng và em chạy... nói em bán dừa hả dạ vâng bán dừa gì là em chuyên tất cả các loại về dừa như thế là dừa tươi dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh dừa. Thánh dừa hả? Coi dữ luôn. <laughs> hôm nay có mang dừa lên đây không? Ờ có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì à, nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra nó ngoài mong muốn thì xe hàng của em bị à, hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây để mời anh lên ít nhất phải đem mứt dừa lên đây chứ rồi. mứt dừa nước không dừa có trái rồi. dừa không có đồ dừa thì phải có mứt dừa em dừa phải thôi ừ tháng dừa gì kỳ quá à. phải có nói chung dừa là nhiều, nhiều nhiều lúc nó cũng rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi nhược điểm của bạn nam là gì hen dạ nhược điểm của em là nóng tính á nóng kia nóng mà này nóng nữa dạ vâng và em em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được ví dụ như họ sẽ xích mic thì mình không can thiệp dáng hò cho người ta nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình em hiệp sĩ đường phố hả <laughs> thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả không nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện đó là như thế nào chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó à về về có nóng tính với vợ không anh dạ không em ơi dạ không em ơi khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết hai bên im lặng nữa mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn nóng quá uống nước dừa hết nóng chính xác luôn <laughs> đúng rồi người ta nói cơm xôi thì bớt lửa biết đời nào khê em có tật xấu gì không em trai dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì không có tật xấu gì hả tốt không vậy đó hả thiệt không để coi thử chị thử chị kìa nghe không có tật xấu gì chị chị nam thư chỉ ờ, hỏi thiệt không kìa ồ oh, hello dạ, chào chị <laughs> không có tật xấu gì luôn thiệt hả dạ vâng mình à, trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha dạ mình có hai mối tình à. và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh thì nó gặp đôi chút khó khăn thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn à, bước ra đi à tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á là vận động viên đua xe đạp dạ vâng vậy thì có khỏe không ờ đúng rồi có khỏe không cái điều đó chắc là phải có rồi à... Ờ. phải mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được à... để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được được rồi thấy chưa thấy đàn trai ngon chưa em thấy bình thường từ từ ừ. vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi để tôi coi đàn gái sao mà rồi. qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy trời ơi mời anh hello em chào anh wow. wow. <laughs> ổn không anh <laughs> đúng là hoa hoa đúng tươi như hoa <laughs> hoa này hoa thuộc hoa đà lạt đẹp ha một chút hoang dã của núi rừng ừ. ha một chút lộng lẫy của đà lạt ha một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh <laughs> trời hoa ơi chơi đàn trai đẹp có quyền ơi. đúng đàn đẹp trai ta cũng cũng sắc nước hương dừa lắm à trời ơi sắc nước hương dừa à? em muốn thử sức khỏe không thử thử thử cho em thử, thử muốn thử gì hít hết đi anh hít hết đi anh hết đi đây đó, đó nằm dài hết hết cho anh em hít cho anh 80 cái thôi coi một hai hít cái này hít thở thôi năm hít thoải mái vô bảy tám hết hết bụi luôn chín mười mười một mười hai mười hai cái nha em chuyên về chanh thôi được <laughs> được được cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nữa không em hả chưa chưa em còn nhiều vòng lắm bây giờ em gái dạ nãy giờ à, qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè đàn gái có mấy mối tình rồi dạ em là có ba mối tình rồi ạ ba mối tình hơn bên đây mối ha cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em dạ cách đây một năm ạ à, tại, em tại sao chia tay à em phát hiện ra bạn đó ờ, lăng nhăng ạ tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó ba lần ạ là em cũng có tha thứ rồi thôi vậy cho đi luôn đúng rồi đúng rồi em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào ngoại hình anh ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu ờ, bảy điểm trở lên đấy chị bảy điểm cao trên một m bảy bụng không có bự quá hơn mét bảy gọi gì nữa em yêu cầu đi đàn trai đáp ứng cho coi nè anh ơi phải phải khỏe nè khỏe chắc ừ. khỏe luôn rồi phải sạch và phải thơm nữa ta nên coi cô thơm không nhá này chưa biết nha sao có sạch và thơm không anh sạch sao, sao? có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không được sạch mà. lắm thôi thể thao mà dạ rồi dạ rồi cho qua được anh <laughs> ờ còn gì nữa em nghĩ là phải uh, chung thủy nè phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng rồi không gia trưởng vũ phu à, làm được thì chơi được giống như là làm hết sức chơi hết mình tại vì cái tính em cũng vậy rồi để mà hai người hòa hợp em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không về người đàn ông không về ngoại hình nhá thì em thấy uh, em thích nô phước thịnh á còn cái <laughs> mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm nhưng như mình mình thương thì mình thương thôi chứ cũng không quan trọng lắm bên đây ờ, cũng nu nhưng mà rừng xà nu á anh thấy uh, yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm 70 phần trăm 70 phần trăm em muốn người phụ nữ như thế nào nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn bây giờ mình à, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt mở rào sao em chào anh ạ có món quà tặng em dạ em không ạ đây em cũng có món quà tặng anh Anh của ít lòng nhiều anh ơi ok <laughs> em cảm nhận gì về anh em thấy anh là à, cũng chín chắn này cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp với anh thì là đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một một người là sống về một gia đình dạ yeah. chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao À, anh có thích đi uh, du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. À, À, em thì có sở thích là à, ăn ăn đủ thứ luôn niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó <laughs> bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không <laughs> này hơi khó kiểm tra em đi lại gần chút xíu đi em đứng dậy em đi lại gần chút xíu <laughs> chết rồi sao em kiểm tra bây giờ em đi vòng vòng vòng em đi em đi vòng vòng <laughs> đó em hửi coi có thơm không em không thấy mùi gì em thì kiểm tra sao coi có thơm không dạ không không không thấy mùi không thấy mùi thơm <laughs> cũng không thấy mùi cơ thể mà rồi bây giờ thư hỏi nè quan điểm hai bạn á về cái chuyện à, sống thử trước hôn nhân thì như thế nào tại vì em là kiểu hiện đại em thấy sống thử thì nó cũng ờ, không phải là cái gì đó quá giống như hai người nếu mà đã xác định là ờ, cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân mới gặp nhau quen nhau cái sống thử thì em thấy không nên chính xác luôn anh cũng nghĩ như vậy nè không nên làm chuyện đó rồi bây giờ thư hỏi đăng câu nè thấy bạn gái nữ xinh không dạ rất xinh. xinh rất xinh người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá vợ mà đẹp quá lo lắng lắm vậy thì bây giờ ví dụ đi rinh cô này về được làm vợ mình rồi à, lúc đó đang có lo lắng không vợ mình đẹp quá mà nói chung thì à, cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á là cũng có lo lắng đúng không tính em là sống tình cảm ấy thì em mà thương ai rồi á thì rất là trung tình suy nghĩ có một người đó thôi chứ không có uh, ờ, lum la nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng và bạn anh anh không chả làm chuyện đó dạ bây giờ nè trước khi chúng ta bấm nút thì uh, mỗi bên có thể hát tặng nhau một uh, bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không à em hát một câu nhá Em muốn siêu tỏ tình đấy thì sao nào Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng câu mày Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy uh, uh, uh, uh, uh, Em hát được một câu thôi Có hay Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha Ý nghĩa quá trời của tên bài hát Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình yêu thương hãy bấm còn không rung động trái tim chúng ta không cần bấm chuẩn bị ba hai một hết thời hết gian thời gian nắm tay đi nào hãy xin phép uh, chị đi dạ em xin phép chị được uh, làm quen với em gái của chị và em xin phép được thơm ờ, em gái chị thơm là gì thơm thơm á cái đó là do bé ờ, do bé hoa quyết định em đồng ý cho anh thơm em một cái không nó thơm chán đi anh thơm chán <laughs> yeah.